say. về trên quê ta khắp đất trời biến sầu bao la cây xanh tươi ra lá chúa hoa chào mùa xuân về với dòng sông bến nghe chợ thêm đông chợ vui bến thành mùa là mùa xuân